and then you đem về thêm chiến thắng của họ không phải đúng không và cái bên được nói cũng là tiếp tục đem về thêm cái mục cải gặp tám năm năm tám và đầu chạy sang ngày mai tính thêm cả này đầu nó được tổng cầu như là tổng cộng là chúng ta có một tuần rồi từ cầu này chính là một tuần rồi còn khác cho nên các bạn cứ chơi thật là an toàn thôi nhưng mà nằm xong rồi tôi thì là chụp báo kết sóng của bạn thôi các bạn các bạn nào chụp máu kết sóng thì bình luận ngay dưới cái video để chúng ta có thể trao đổi nhau là ngày mai xuống tiền năm bảy bảy mươi có nên xuống mạnh này không với định cầu xong rồi back like we Perfect for